Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Nguyễn Hữu Cầu phường 12, diện tích 82m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô, cách trung tâm 10 km. Đường nối đến tỉnh lộ 723, khu dân cư yên tĩnh, an ninh cao, giá 2,6 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Phước Thành phường 7, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông và đông nam, đường ô tô. Cách trung tâm 7 km, cách trục chính đan kia 20m, đất bằng phẳng, khu dân cư đông đúc, giá 6 tỷ đồng. Đất Phước Thành phường 7, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách trung tâm 7 km, cách trục chính đan kia 20m, đất có tà ly nhẹ, khu dân cư đông đúc, gần trường học, giá 5,5 tỷ đồng. Đất tự phước phường 11, diện tích 172m2, ngang 10m, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa ô tô, có nhà cấp 4. 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, sân đậu ô tô, cách trung tâm 12 km, cách quốc lộ 22 2200m, gần chùa Linh Phước, ga trại mát, trường học, chợ, giá 7,2 tỷ đồng.